Xin chào các bạn Việc chọn lựa một chiếc laptop mỏng gọn đang là xu thế ở thời điểm hiện tại Và video lần trước mình đã giới thiệu cho các bạn chiếc Dell XPS 9360 phiên bản 2018 Và video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một sản phẩm khác của hãng Dell Đó là chiếc Dell Latitude 7280 Một sản phẩm cũng có thiết kế nhỏ gọn tương tự và mức giá mềm hơn rất là nhiều Và sau đây chúng ta cùng nhau đánh giá và tìm hiểu về sản phẩm này nhé Dell Lightyear E7280 là một sản phẩm cao cấp có thiết kế với mặt lưng được làm từ kim magie màu đen. Ngoài logo Dell màu bạc ra thì không có thêm bất cứ một họa tiết nào cả, Chỉ một đèn báo nguồn sáng ở phía cạnh trước. Máy thiết kế mỏng về phía các cạnh. Phần sơn phủ của máy rất mềm và nhám, mang lại cảm giác cầm nắm rất tốt cho máy, nhưng nó khá dễ bám bẩn. Bản lề lên trục của máy cho cảm giác cực kỳ tin cậy mỗi khi đóng mở, cùng khả năng mở đến 180 độ để dễ dàng chia sẻ nội dung trên màn hình. Bấy 280 được chế tạo để hoạt động một cách bền bỉ. Máy đạt tiêu chuẩn quân sự khi đã vượt qua 15 bài kiểm tra MIL Space có thể sống sót giữa nhiều điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cho nhu cầu cơ bản của bạn như cổng kết nối USB chuẩn A, cổng kết nối HDMI, cổng kết nối BTC, khe đọc thẻ nhớ và khe cắm SIM cùng với cổng kết nối mạng LAN. Máy sử dụng bàn phím backlit cho chúng ta thao tác ở tốc độ cao, hành trình phím lớn lên đến 1,7 mm và phản hồi lực nhấn ở mức tốt, không hiện tượng gõ nhầm xảy ra trong trình trải nghiệm máy của mình. Một chiếc bàn phím phù hợp cho những ai cần trải nghiệm gõ tốt. Touchpad của máy có diện tích 7,8 inch, có cặp nút trái phải đặt riêng biệt ở phía bên dưới, giúp chúng ta có thể vừa nhấn chuột vừa di touchpad một cách dễ dàng mà không làm gián đoạn cử chỉ. Bề mặt của touchpad nhám, phản hồi cử chỉ của mình rất mượt với các thao tác cuộn trang bằng hai ngón tay hay chuyển đổi ứng dụng bằng ba ngón. Máy có màn hình 12,5 inch, có độ phân giải Full HD đó vâng, là trang bị tấm nền IPS cho một góc nhìn rộng. Màn hình có khả năng nhìn từ nhiều góc khác nhau mà màu sắc không thay đổi quá nhiều, phù hợp cho việc mở máy 180 độ để chia sẻ nội dung. Khả năng hiển thị của nó cũng rất tốt khi mà hình và chữ rất sắc nét, ít có hiện tượng bị rỗ, răng cưa trong quá trình sử dụng. Màn hình có độ phủ màu lên đến 73% giải sLDB, thấp hơn một chút so với dòng cao cấp nhưng là mức chấp nhận được trong phân khúc của nó. Độ sáng hình đo được vào khoảng 300 nit, một con số vừa đủ để sử dụng trong nhà điều khiển ánh sáng mạnh mà không cần lo lắng bị phản quang quá nhiều. Viền màn hình của máy thì dày đều ở bốn cạnh. Và sau đây mình sẽ mở vài video để các bạn cùng trải nghiệm nhé. Loa của máy cho một mức âm lượng vừa đủ để chúng ta nghe trong phòng. Chất lượng âm thanh ở mức khá. Tuy nhiên đối với một chiếc laptop văn phòng không hướng đến tính giải trí quá nhiều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 Delta E7280 được trang bị con chip Intel Core 7 6600U, card Intel HD Graphics 620, RAM 16GB, ở cứng SSD M2 256GB. Một cấu hình vừa đủ cho người làm việc nhiều với văn bản, lập trình viên hay các ứng dụng văn phòng. Nó cũng rất xuất sắc ở đa nhiệm vì RAM lên tới 16GB. Mình có thử nghiệm mở 15 tab trình duyệt Chrome thì không hiện tượng bị loát, nó cũng xử lý tốt video 4K với độ trễ cực thấp khi xem trên YouTube SSD của máy cũng có tốc độ cao cho phép mở máy trong khoảng thời gian dưới 10 giây. Thời lượng pin của máy có chất lượng cực kỳ tốt khi nó được trang bị viên pin công suất 60W giúp các bạn có thể sử dụng trong vòng khoảng 9 tiếng đồng hồ liên tục với các tác vụ thông thường. Còn ở bài test với các tác vụ nặng hơn thì cho rằng sử dụng khoảng 6 tiếng đồng hồ một mức thời lượng pin cực kỳ tốt và thoải mái trong một ngày làm việc mà không phải dùng đến sạc. Tổng kết loại với tầm tiền khoảng 18 triệu đồng, các bạn có thể giữ mình một chiếc máy có hiệu năng tốt, thiết kế bền bỉ, tính di chuyển cao và thời lượng pin cũng cực kỳ tốt. Và video của mình ngày hôm nay xin phép được tạm dừng ở đây. Các bạn có ý kiến đóng góp, xin vui lòng để lại ý kiến của bạn ở phía dưới comment nhé. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.